sáu lục địa khổng lồ từng biến mất khỏi trái đất. Bạn có tin rằng một ngày nào đó những đại lục khổng lồ như châu Á, châu Âu hoặc châu Mỹ có thể bị chìm sâu xuống đáy đại dương? Trong khi đó, một số đại dương lại nổi lên thành các lục địa mới. Đây là một điều rất chấn động và cũng rất khó tin. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, trong lịch sử đã từng có tới 6 lục địa khổng lồ bị chìm xuống đáy biển đó là những lục địa nào? An Nhiên xin mời quý khán thính giả của Duyên Vạn Cổ cùng khám phá 6 lục địa từng biến mất khỏi trái đất trong video ngày hôm nay. Lục địa Lemuria Năm 1864, luật sư, nhà động vật học người Anh Philip Dudley Slater có một bài báo tự đề Động vật có vú ở Madagascar đăng trên tạp chí khoa học hàng hải Slater quan sát thấy rằng ở Madagascar, một hòn đảo phía đông nam châu Phi, có nhiều vượng cáo hơn ở châu Phi hoặc Ấn Độ. Do đó, ông tuyên bố rằng Madagascar là quê hương ban đầu của vượng cáo. Hơn nữa, Slater đề xuất rằng điều đã khiến loài vượn cáo di cư đến Ấn Độ và châu Phi từ Madagascar là vì từ xa xưa, Ấn Độ, châu Phi và Madagascar là các phần của một lục địa đã biến mất có hình tam giác trải rộng Nam Ấn Độ Dương. Slater gọi lục địa này là Lemuria. Ông cho rằng lục địa này chìm xuống đáy Ấn Độ Dương bởi một biến cố lớn, Phần chim của nó hiện nay tiếp giáp với phía nam của Ấn Độ, Nam Châu Phi và Tây Australia. Ngoài ra, ở Ấn Độ có một truyền thuyết về một lục địa bị biến mất cùng nền văn minh cổ đại Tamil có tên là Kumari Kandam. Kumari Kandam xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn kinh Kanda Puranam vào thế kỷ thứ 15, phiên bản tiếng Tamil của Skanda Puranam, một kinh thư tôn giáo của đạo Hindu. Theo các câu chuyện này, có một phần lãnh thổ của nền văn minh cổ đại Tamil từng được cai trị bởi các vị vua triều đại Pandyan, sau đó bị biển cả nhấn chìm. Vậy, phải chăng Lemuria và Kumari Kandam là một? Trong khi những nghiên cứu trên chỉ dừng lại ở giả thuyết, thì đến năm 2017, tạp chí khoa học mới cho biết một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu là các chuyên gia Đại học Winquarters Rand Nam Phi đã tìm thấy các phần của một lục địa cổ chìm dưới đáy Ấn Độ Dương. Phía dưới hòn đảo Mauritius thuộc khu vực phía đông Madagascar, Ấn Độ Dương, các nhà khoa học đã khám phá ra một phần của một lục địa được bao bọc bởi dung nham. Vậy nên, họ đặt tên cho lục địa được tìm thấy này là Mauritius. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng đảo núi lửa Mauritius cũng là một phần của chuỗi núi lửa cũ kéo dài từ núi lửa Rhenian đang hoạt động cho đến dãy núi lửa Deccan có tuổi thọ 65 triệu năm ở Tây Bắc Ấn Độ. Lewis D. Oswald cho rằng lục địa mà ông đặt tên là Mauritius là một phần của siêu lục địa Gondwana đã tách ra và trôi dạt thành các lục địa nhỏ hơn như Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ, Nam Cực và Châu Úc. Khi Gondwana thay đổi hình dạng, nó đã khiến Mauritia vỡ thành các mảnh nhỏ, mỏng hơn và chìm sâu dưới mực nước biển và trở thành tiền thân của nhiều hòn đảo núi lửa hiện nay nằm rải rác ở Ấn Độ Dương. Như vậy, dù dưới cái tên Lemuria, Kumari Kingdom hay Mauritia, thì bằng chứng về lục địa cổ chìm dưới đáy Ấn Độ Dương là rất rõ ràng. Lục địa Mu James Stewart 1851-1936 là đại tá trong quân đội Anh tại Ấn Độ vào cuối thế kỷ 19. Trong những năm sống tại Ấn Độ, ông đã gặp và thân thiết với một thầy tu, người đứng đầu một ngôi đền ở Ấn Độ. Vị thầy tu đã dạy James Stewart ngôn ngữ Naga, ngôn ngữ của dân tộc Nakro cổ đại để giải mã một số bức phù điêu đặc biệt tại ngôi đền. Tại thời điểm đó, ở Ấn Độ chỉ còn có 3 người có khả năng đọc được loại ngôn ngữ này – sau khi học xong, vị thầy tu đã chia sẻ với James Stewart về một kho báu, đó là các bản ghi bằng đất sét viết bằng ngôn ngữ Naga của người Nagro, được vị thầy tu lưu giữ từ những người tiền nhiệm. James Stewart đã giải mã các bản ghi bằng đất sét và phát hiện rằng chúng kể về sự tồn tại của một lục địa rộng lớn có tên là Mu. Theo truyền thuyết, Người Nagro là những người đã từng sống ở lục địa Mu hàng chục ngàn năm trước. Sau khi lục địa bị hủy diệt, những người Nagro sống sót đã lưu lạc đến Myanmar, sau đó chuyển đến Ấn Độ, mang theo những bản ghi này. Trong quá trình tìm hiểu về lục địa Mu, James Jagger cũng biết rằng ngoài ông còn có William Niven, nhà khám phá Mexico người Scotland, cũng đã phát hiện 2.500 bản ghi bằng đá tại Mexico được khắc bằng chữ người Duy Ngô Nhĩ, là dân tộc sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hiện nay. Các bản ghi bằng đất sét tại Ấn Độ và bằng đá tại Mexico đã tiết lộ rằng Mu là lục địa rộng lớn trải dài từ phía bắc quần đảo Hawaii cho tới quần đảo Fuji và đảo Phục Sinh. Lục địa này đã tồn tại tối thiểu 50.000 năm trước và đã chìm dưới biển hơn 12.000 năm trước bởi động đất, núi lửa và sóng thần. Tại thời điểm bị hủy diệt, Mu có dân số lên đến 64 triệu người. Vào năm 1985, một thời lặn ở vùng biển đảo gần Yonaguni-jima, phía nam Nhật Bản, đã tình cơ phát hiện một số kiến trúc đá cổ đồ sộ ở độ sâu 25 mét dưới mực nước biển. Các kiến trúc bằng đá này có nhiều bậc thang và các con dốc lớn. Một trong những công trình ở đây giống với một kim tự tháp, có đáy rộng đến 200 mét và cao 30 mét, với năm bậc đá lớn nguyên khối. Nhiều nhà khoa học cho rằng đây là dấu tích của lục địa mu huyền thoại. Lục địa Hyperborea Trong các tài liệu cổ sót lại ở Hy Lạp thời cổ đại, Hyperborea là tên một vùng đất có con người sinh sống từ năm 450 trước công nguyên. Vùng đất này nằm cách xa về phương Bắc nhiều hơn so với các vùng khác và là nơi sinh tồn của người Hyperborea. Người ta nói rằng nền văn minh Hyperborea từng phát triển mạnh ở vùng cực bắc của trái đất, vào thời điểm mà khu vực này vẫn còn thích hợp với cuộc sống và sự phát triển của con người. Vùng đất này được mô tả trong một số truyền thuyết như một nơi hoàn hảo trên trái đất. Một số tác giả thậm chí còn đề xuất một số giả thuyết cho rằng Hyperborea chính là vườn địa đàng. Tại đây, mặt trời chiếu sáng quanh năm suốt tháng và chỉ lặn duy nhất một lần trong năm. Một số văn tự chép lại rằng một ngày của họ dài bằng 365 ngày của chúng ta thời nay. Họ sống thọ đến 1.000 năm tuổi và không phải trải qua chiến tranh, bệnh tật. Họ sống an nhàn với việc sáng tác nhạc và các nhạc cụ liên quan. Trong thần thoại Hy Lạp có rất nhiều chi tiết nói về vùng đất thần thoại này. Theo văn học Hy Lạp, Hyperborea là một nơi sinh sống của một chủng tộc người khổng lồ. Vì người Hy Lạp mô tả Hyperborea là một nơi mặt trời chiếu sáng 24 giờ một ngày, nên các tác giả ngày nay cho rằng họ có thể đang mô tả một địa điểm trong vùng bắc cực của hành tinh chúng ta. Nhà sử học Hy Lạp Diodorus Siculus cũng từng viết về Hyperborea như sau. Ở một nơi bên ngoài vùng đất của người Celt, có một hòn đảo lớn bằng đảo Sicily. Hòn đảo này nằm ở phía bắc và là nơi sinh sống của người Hyperborea. Nó được gọi như vậy vì vùng đất này vượt ra ngoài nơi thần gió bắc thổi. Hòn đảo này vừa màu mỡ, vừa có năng suất nông sản cao, lại có khí hậu ôn hòa lạ thường. Tuy nhiên về sau, thời tiết trở nên khắc nghiệt và lục địa Hyperborea cùng nền văn minh của nó đã bị chôn vùi trong lớp băng vĩnh cửu, dày hàng ngàn mét như ta thấy hiện nay. Lục địa Ter, Đây là một địa danh chưa được chứng thực tại biển Bắc, đã xuất hiện trong rất nhiều văn bản Hy Lạp cổ đại và trung đại nhà thám hiểm người Hy Lạp Peters 380-300 trước công nguyên là người đầu tiên nhắc đến vùng đất Thur với miêu tả nằm ở phía bắc nước Anh ngày nay. Cha Peters, để đến được Thur cần phải mất 6 ngày lên đên trên biển. Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, nhiều người chưa tin vào giả thuyết của ông. Người ta đã tìm thấy nhiều tài liệu khác bác bỏ kết luận đó. Phải đến thời cận đại, ý kiến của Peters mới được đưa vào thảo luận trong các hội thảo khoa học và được ủng hộ, cho rằng nó có liên quan đến Na Uy, bán đảo Scandinavia và Iceland. Lục địa Zealandia Zealandia là lục địa nằm phía dưới quốc gia New Zealand hiện tại, sát châu Úc và được cho là đã chìm xuống đáy biển cách đây 75 triệu năm. Zealandia đủ tiêu chuẩn để được coi là một lục địa. Bằng cách lập bản đồ thềm đại dương cũng như phân tích địa chất vùng lục địa Zealandia, bản đồ của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu GNS của New Zealand cho thấy diện tích của lục địa này lên tới gần 5 triệu km vuông, bằng khoảng một nửa châu Úc. Zealandia phần lớn được tạo thành từ hai rặng núi gần như song song, ngăn cách nhau bởi một vết nứt vỡ. Các rặng núi nhô lên khỏi đáy biển đến độ cao 1.000-1.500 mét với một số đảo đá nhô lên trên mực nước biển. Các rặng núi là đá lục địa nhưng có độ cao thấp hơn các lục địa bình thường vì lớp vỏ của chúng mỏng hơn ở những nơi khác và do đó chúng không nổi quá cao trên lớp phủ của trái đất như hầu hết các lớp đất liền. Trong quá khứ, Australia, Nam Cực và Greenlandia từng là một phần của siêu lục địa Gondwana 85 triệu năm trước. Sau đó, qua quá trình vận động của vỏ trái đất, các lục địa bị trôi dạt, Zealandia đã bị tách ra khỏi các khu vực trên và chìm xuống biển. Lục địa Atlantis Atlantis có lẽ là lục địa nổi tiếng và bí ẩn nhất trong lịch sử nhân loại. Hiện nay, mọi bằng chứng về Atlantis đều xuất phát từ những ghi chép của triết gia Plato trong khoảng 427-347 trước công nguyên. Cái tên Atlantis lần đầu tiên được Plato nhắc đến trong các bản ghi về Timus và Scritos, hai nhân vật trong các cuộc đối thoại tưởng tượng với người thầy Socrates. Trong các bản ghi này, Plato đã nhắc tới những mảnh ghép của một xã hội lý tưởng và hùng mạnh, bắt đầu tại một lục địa rất xa ở Đại Tây Dương và dần trở thành vương quốc trong mơ vô cùng giàu có với các công trình tráng lệ từ vàng bạc và đá quý. Plato đã vẽ nên hình ảnh một lục địa lớn hơn Libya và châu Á còn lại. Trung tâm của lục địa Atlantis là một bình nguyên hình chữ nhật với diện tích từ 200.000 km vuông đến 600.000 km vuông, bao bọc bởi những rặng núi trải dài ra đến tận biển. Nơi đây tọa lạc thành phố Atlantis. Thành phố có hai dải đất vòng tròn lớn và một miếng mảnh đất hình tròn ở trung tâm, nơi có đền thờ thần biển Poseidon – các dải đất được ngăn cách với nhau bởi hệ thống kênh đào lớn, cũng có dạng hình vòng tròn đồng tâm, đóng vai trò như các bến cảng. Theo lời kể của Plato, Atlantis giống như thiên đường của một liên minh các vị vua sở hữu quyền lực nhị màu. Hàng loạt những hình dung về Atlantis hiện lên trong từng câu chữ, từ kiến trúc cho đến bức tường được mạ hoàn toàn bằng thứ kim loại huyền thoại. Orichalcum có giá trị chỉ sau vàng nhưng sự huy hoàng và chấm dứt khi Atlantis hứng chịu một trận động đất khủng khiếp, cùng những cơn sóng thần khiến nền văn minh chìm dần trong làn nước đen tối của biển sâu. Edgar Cayce, một nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ, trong những lần tiến nhập vào trạng thái thôi miên, ông đã có một chút manh mối về thành phố cổ đại Atlantis này. Theo Edgar Cayce, Atlantis là nền văn minh đầu tiên trên trái đất tiên tiến hơn rất nhiều so với bất kỳ nền văn minh nào khác tồn tại ngày nay. Nền văn minh này chứng kiến ba thời kỳ vĩ đại. Hai thời kỳ đầu tiên xảy ra vào khoảng năm 15.600 trước công nguyên. Vào khoảng thời gian này, đất liền được chia thành các đảo với ba hòn đảo chính bao gồm đảo Ork, Poseida và Arion. Nhưng khoảng 10.000 năm trước, các hòn đảo đã bị chìm xuống Đại Tây Dương Heiser cũng cho biết rằng sự hủy diệt của nền văn minh Atlantis là kết quả tất yếu đến từ sự thoái hóa đạo đức của những người không thể khuất phục được dục vọng và lòng tham. Ngày nay, các nhà khảo cổ học đã khám phá ra dưới đáy biển ở khắp nơi trên thế giới có những tàn tích về các thành phố khổng lồ. Ngoài ra, cũng có rất nhiều truyền thuyết về đại hồng thủy toàn cầu xảy ra được lưu truyền trong khắp các nền văn hóa. Điều này cho thấy việc một đại lục chìm xuống đáy biển và một nơi nào đó ở đại dương bao la nổi lên thành lục địa là có thật và là một quy luật lịch sử. Điều này cũng cho thấy con người thật nhỏ bé trước sự hùng vĩ của đại tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Duyên Vạn Cổ. Đừng quên subscribe để xem những video mới nhất nhé. Và bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.